chạy, chạy lệnh deploy như sau ng cách deploy enter đã hoàn tất rồi Xin chào Việt Nam bài học hôm nay sẽ là Firebase deploy đây sẽ là bài học cuối cùng trong khóa học Angular Firebase ở bài này thì chúng ta sẽ triển khai web của chúng ta lên online ai cũng có thể truy cập đầu tiên thì chúng ta sẽ vào file app.common.ts để thêm ờ, thư viện Angular File Store Collection phần tiếp theo trong bài học Angular Deploy đấy là từ thư viện JSGS ta sẽ gọi behavior for subject Tiếp theo, ta sẽ khai báo thêm một hàm constant có tên là gọi get observable. ta sẽ gọi collection từ Angular File Store Collection ta sẽ gọi đối tượng tab constant subject bằng new behavior subject tab vì đây là hàm sẽ nên sẽ có ngoặc tròn collection chấm value trên id phía hai chấm id subscribe một ngoặc tròn mở tiếp ngoặc tròn nữa và hai chấm task ngoặc vuông đóng ngoặc vuông mũi tên ngoặc nhọn sắp bờ rách chấm nách và hàm này ta gọi ra sẽ là cho id tự tăng cuối cùng thì ta sẽ return subject ok ta sẽ cắt ờ, hàm vừa rồi và cho vào ở ờ, đây ta sẽ cho lên đầu chúng ta sẽ kiểm tra kéo thả trên ờ, server của chúng ta thì ông thả ok đã lưu, lưu dữ liệu này ok rồi tiếp đến thì trong uh, file environment.ts ta sẽ cho vào đây vào ờ, environment.product.ts ta sẽ truy cập vào folder project Kanban file à, chạy cmd ở đây ta sẽ chạy lệnh deploy như sau ng cách deploy enter chúng ta sẽ cùng chờ đợi cho dự án của chúng ta được deploy trên mạng Như vậy là quá trình à, deploy của chúng ta đã hoàn tất. Gần hoàn tất. Đã hoàn tất rồi ta sẽ cùng truy cập vào à, hướng dẫn này để xem à, web của chúng ta hoạt động như ra sao chúng ta sẽ vào trình duyệt mở một tab mới và paste đường dẫn chúng ta vừa copy vào đây tên web của chúng ta sẽ là k gạch ngang anbanfile web app các bạn có thể thấy là y hệt như ờ, local của chúng ta chúng ta sẽ thử xem ờ, chương trình có hoạt động trơn tru không là HTTPS luôn rất là chuẩn chỉ Thì chúng ta sẽ thêm một tab mới nút cancel hoạt động OK thêm title và description cho tab đây là đi ngủ đủ ngủ đủ thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn Đấy, nó sẽ vào ờ, bách lốc Rồi, copy paste à. đây kéo thả cũng ờ, ok tương lại ra kéo thử sang ờ, đăng hơi lác lác một tí nhưng không sao đây đã kéo thả được rồi chúng ta sẽ thử chỉnh sửa chúng ta giữ dàn nào chỉnh sửa cũng đã hoàn tất như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết khóa học của chúng ta cũng đã kết thúc tôi hy vọng mọi người cũng có thể tự thực hành xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo Nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.